Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Sô Kèo cùng với uh, kênh uh, Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì uh, Tiếng cũng giới thiệu cho anh em thêm, đó chính là cái kênh Tiếng Bóng Đá VIP Đây là cái kênh mà tiến mới lập uh, ngày hôm qua Thì tiến cũng đã lên full cho anh em uh, hai cái ngày thi đấu gần đây nhất Đó chính là hai cái ngày đầu tiên là trận đấu giữa uh, giải SEA Games 32 anh em Đó trận đấu giữa Campuchia với Đông Timor này, cũng như là Indo với Philippines này đó còn hai cái mã kèo mà được diễn ra vào ngày 30 tháng 4 đó chính là trận đấu giữa Việt Nam với Lào cũng như là Thái Lan với Singapore thì Tiến cũng thông báo là Tiến sẽ đăng full các trận đấu tại cái giải Âu Làng SEA Games 32 trên cái kênh Tiến bóng đá VIP này anh em nhớ để lại một cái lượt đăng ký để ủng hộ Tiến nhé thì anh em nếu ờ, anh em chỉ cần gõ trên cái uh, kênh YouTube ấy là Tiến bóng đá VIP đó là sẽ ra được cái kênh này của Tiến nha Ok thì anh em nhớ ủng hộ Tiến bằng cái lượt đăng ký theo dõi kênh anh em à, cùng với cái việc là kênh uh, Tiến sâu kèo với Tiến bóng đá luôn nhé Ok thì quay trở lại cái với cái video này Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận à, đá khá là sớm được diễn ra vào ngày chiều hôm nay Đó chính là trận đấu giữa Inter Milan với Lazio Thì trận đấu này là thuộc vòng thứ 32 tại Serie A nhé anh em Đó diễn ra vào lúc 17 giờ 30 tức là 5 giờ 30 chiều hôm nay Thì trước tiên anh em cùng với Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhé Đây thì hiện tại anh em có thể thấy là đây là những mã kèo mà tiến đã sàng lọc ra để đưa lên cái bảng này cho anh em có thể dễ nhìn và dễ tham khảo vì tiến không tiện để đưa cái trang trực tiếp lên trên đây nữa vì nó sẽ đánh đi cái bản quyền của youtube ấy nó sẽ đánh sập cái video của tiến và anh em không thể tìm được cái kênh của tiến nữa để anh em xem cho nên tiến mới sàng lọc ra những cái cái kèo chuẩn như thế này để tiến đưa lên cho anh em dễ nhìn dễ tham khảo hơn đó còn những anh em nào mà muốn có những cái mã kèo nhiều hơn để anh em chơi cũng như là có thêm cái chục mã kèo chấp rồi mã kèo tài xỉu cũng vậy có cả chục mã kèo tài xỉu khác nữa ngoài ra có các mã kèo như mã kèo kép này hay là cả hai đội cùng ghi bàn hay là mã kèo fantasy mà à, đội ở quốc gia này đá với quốc gia khác anh em nhiều mã kèo hay lắm đấy thì nói chung anh em muốn chơi được nhiều mã kèo hơn trên trên trang ấy anh em mà tin tưởng cần tiếng hướng dẫn cũng như là những anh em nào mà đang xa bờ thua tha ở mùa World Cup Elgo vừa rồi muốn vào bờ muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài muốn vào được cái nhóm của tiến để lấy những mã kèo chuẩn chứ giờ bóng lăn ấy thì anh em uh, cứ liên hệ với Tiến nhưng những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi như Tiến đã nói tin tưởng Tiến muốn Tiến giới thiệu đăng ký tạo tài khoản trên trang thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online nhé hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo ấy thì một trong hai cái điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ nhanh cho Tiến qua cái số Zalo Tiến đợi phía dưới màn hình trong cái video nè 0963 731 346 hoặc là anh em còn có thể liên hệ Tiến qua bốn cái đường link dưới cái phần mô tả trong video thì mỗi video Tiến đăng lên đều có những cái đường link dưới phần mô tả anh em đây thì tiến sẽ cho anh em xem này như là facebook này tele fanpage và tiktok thì tiến cũng nói thẳng luôn là hiện tại tiến đang bị giả mạo trên tele cũng như fanpage khá là nhiều cho nên anh em hạn chế lên cái telegram cũng như fanpage tìm những cái kênh ờ, kèo bóng cao tiếng này nọ nhé anh em chỉ việc ấn thẳng vào uh, những cái đường link tiếng ghim dưới phần mô tả ấy. còn không cứ liên hệ qua số zalo 0963731346 ok cho anh em đủ điều kiện liên hệ tin tưởng thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí cũng như hướng dẫn cho anh em đăng ký tạo tài khoản trên trang zalo ok thì quay lại với cái uh, trận đấu giữa inter và lazio đầu tiên thì uh, tiến sẽ cho anh em tham khảo mã kèo nhà cái đưa ra này đây thì hiện tại anh em có thể thấy là Inter Milan với tư cách là đội chủ nhà được nhà cái sắp cho cái mức chấp khá là cao trước là Lazio đội khách đó mức chấp là 0.75 cho mã cả chặn và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã cả trận à, và một hòa đó chính là mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 và hiện tại cũng đã có full các mã kèo gốc cũng như là thể phạt nha anh em đó à, về phạt gốc thì Inter cũng chấp gốc Lazio với mức chấp 2 hòa cả chặn và 0.75 ở hiệp 1 này còn mã tài xỉu là 9.5 là mã tài xỉu gốc cả chặn và 4.5 là mã kèo tài xỉu gốc hiệp 1 Đấy còn về mã thẻ phạt thì Lazio sẽ chấp đội chủ nhà Inter với mức chấp là 0.25 về mã thẻ phạt nhé à, còn tài xỉu thẻ phạt ở trận đấu này khá là cao anh em vì những đội bóng ý thường thi đấu với nhau có những cái sự va chạm cũng như thi đấu rất là quyết liệt ở nơi hàng phòng ngự ấy cũng như là là, là cái khu vực giữa sân nên à, nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo thẻ trận đấu này khá là cao 5.5 mã kèo thẻ phạt cho cả trận đấy à, thì trước khi mà đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với tiến ấy thì anh em hãy đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này chung với tiến trước nhá xong sau đó, sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn nó ok nhất để cho anh em có thể kiếm lãi kiếm cơm gạo từ à, à những cái mã kèo mà anh em cùng với tiến lựa chọn nhá ok đây thì trước tiên nhìn vào màn hình anh em có thể thấy được đây chính là cái sơ đồ ga sân dự kiến của cả hai đội này à, chủ nhà Inter Milan ga sân với sơ đồ là ba ba năm hai đó bộ đôi tiền đạo của Inter đó chính là à, Martinez cùng với uh, à, Edinetco thì ở trận đấu này thì uh, với cái sơ đồ dự kiến hiện tại hiện tại ấy thì Lukaku đã đang ngồi trên cái băng ghế dự bị nha anh em đấy còn về đội cách Lazio Lazio thì nó ra sân với sơ đồ 433 với cái bộ ba tiền đạo ờ, đó chính là Anderson cũng như là Immobile và uh, ờ, Zecani thì riêng cái trường hợp của cái thằng Kiro Mobile này thì sau khi chấn thương thì dạo gần đây cái phong độ của nó thi đấu khá là tệ nha anh em đó ở mùa giải trước thì Mobile thi đấu với cái phong độ cực kỳ cao luôn thậm chí là mùa giải trước nữa nó vẫn thi đấu cực hay đó tiền đạo mà sân bàn rất là xuất sắc nhưng mà ở mùa giải này thì riêng tiến thấy cái thằng immobile này sau khi mà nó chấn thương thì cái phong độ nó đi xuống hoàn toàn luôn em đó rất đáng tiếc cho một cái tài năng của immobile tuy đã có tuổi nhưng mà mà uh, thi đấu phải nói là một cái xét thủ trên hàng công ấy đó nhưng mà ở mùa giải năm nay như tiến đã nói rồi nó không có làm đảm nhiệm tốt cho cái vai trò của mình đó thì đây chỉ là cái sơ đồ mà dự kiến các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo về cái đội hình thôi sẽ không có gì chắc chắn về cái sơ đồ chính thức uh, sẽ tung những cái đội hình này ra hết cho nên anh em chỉ xem sơ qua với tiếng thôi nhá tiếp theo tiếp theo thì anh em có thể thấy được đây chính là cái uh, đội hình chấn thương của hai đội này đội hình chấn thương trên bên ghế dự bị này đội chủ nhà Inter Milan có sự uh, vắng mặt của cái thằng uh, Cantanoru cũng như là Kirina đó còn cái trường hợp của cái thằng Barella thì đã có dấu hiệu là bình phục chấn thương và có thể ra sân trong cái trận đấu đêm nay đó có thể thôi nha anh em cũng như Lazio thì cái thằng Immobile nó cũng mới vừa bình phục chấn thương thôi đó thì các chuyên gia cũng dự đoán là là huấn luyện viên sẽ đưa nó ra sân đá chính trong trận cầu đêm nay nhưng mà đây chỉ là những cái gì mà chuyên gia nhận định đưa ra tham khảo anh em chưa chắc là ông ta dám mạo hiểm đưa cái thằng mobile này xuất hiện trong cái đội hình chính nữa đấy ok thì anh em cùng tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội này đầu tiên đó chính là đội chủ nhà đội chủ nhà Inter Milan Inter Milan thì nó đã có được uh, tổng cộng là 54 điểm đó Inter Milan nó đã có được tổng cộng là 54 điểm sau 31 vòng đấu với 17 thắng 3 hòa và 11 thất bại ghi được 51 bàn thắng và đẩy thủng lưới 34 bàn đấy một cái thành tích cũng uh, ở mức trung bình thôi anh em đối với câu lạc bộ như Inter Milan thì cái thành tích này cũng không quá là đáng kể cho một cái đội bóng uh, có nhiều cầu thủ nổi tiếng siêu sao như là Inter Milan ở thời điểm hiện tại đúng anh em đó à, còn về đội khách Lazio thì nó đang nghiễm nhiên ở cái vị trí thứ hai tại bảng xếp hạng Serie hiện tại với 61 điểm sau 31 vòng đấu này 18 thắng 7 hòa 6 thất bại ghi được 49 bàn thắng và để thủng lưới 21 bàn một cái phong độ cũng khá là cao dành cho Lazio và Lazio cũng là cái đội bóng cùng với Napoli đó chính là hai cái đội bóng mà thủng lưới ít nhất ở cái giải đấu Serie ở thời điểm hiện tại còn nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em có thể thấy là Napoli nó đang có được 78 điểm và bỏ xa Lazio đến 17 điểm cách biệt và phía trước chỉ còn 7 vòng đấu nữa thôi anh em đó thì Napoli nó chỉ cần một trận hòa cũng như là một trận thắng đó ở hai vòng đấu tiếp theo thôi là chắc chắn nó sẽ đăng quang sớm 5 vòng tại cái giải đấu Serie A ở mùa giải năm nay đó thì một cái thành tích ờ, mà mà rất là đáng nể dành cho Napoli nhưng mà đáng tiếc nhất là nó vừa mới bị cái thằng AC Milan loại khỏi cái giải đấu cúp C1 châu Âu đó thì mục tiêu của Napoli hiện tại chỉ là cái ngôi vô địch tại Serie A mà thôi còn về Lazio thì anh em có thể thấy là nó đang rất là sáng cửa để giữ vững một cái vị trí trong cái top 4 để tham dự mùa giải uh, uh, cúp C1 mùa sau đúng anh em đó vì hiện tại nó đã bỏ xa cái đối thủ của nó trận đấu này đó chính là Inter Milan với uh, ờ, 7 điểm cách biệt cũng như bỏ xa vị trí top 4 lẫn top 5 là Inter cùng với Roma lần lượt là uh, 5 điểm đó một cái số điểm cũng khá là an toàn đó thì nói chung Inter vẫn đang chặt quật trên cái bảng xếp hạng ờ, hiện tại để tranh giành một cái vé dự cúp C1 châu Âu còn Lazio thì có một cái vị trí khá là an toàn nha anh em và nếu như mà Inter không làm tốt trong trận đấu này trước Lazio chắc chắn là cái cơ hội để giữ cái vé cúp C1 mùa sau sẽ càng khép lại đối với Inter Milan về thậm chí không chỉ riêng gì Milan AC Milan uh, và Goma đang cạnh tranh quyết liệt cái vị trí này cũng như là Atalanta nó cũng đang rất là bám bám sát rất là gần rồi anh em nó đã 52 điểm chỉ kém hơn Inter 2 điểm thôi đó nó cũng chỉ cần một trận thắng là lập tức đẩy cái thằng Inter này xuống vị trí thứ bảy liền đó cho nên trận đấu này khá là quan trọng đối với Inter Milan nha anh em thì tiếp theo đây anh em hãy xem thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này đây thì đầu tiên đó chính là đội uh, anh em có thể thấy được uh, đầu tiên đó chính là đội chủ nhà phong độ của đội chủ nhà Inter Milan thì nó đã có được tổng cộng là Ờ, bốn à, trận hòa ba thất bại và ba chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường một cái phong độ không đến không có tốt cho lắm dành cho Inter Milan ở cái thời điểm lần gần đây nhé anh em và cái thành tích tốt nhất dành cho Inter đó chính là cái uh, à, thành tích mà tiến thẳng vào đến cái vòng bán kết tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu đấy thì sau khi nó đã loại cái thằng Benfica nó đã thắng Benfica lượt đi tỷ số 20 cũng như lượt về lượt về hạ cái thằng uh, Benfica với tỷ số là ba đều đấy thì ờ, với sau hai lượt trận nó đã có đã tổng chiến thắng là 53 trước Benfica và giành cái vé trực tiếp bước vào cái vòng bán kết tại cái cúp C1 châu Âu và đối thủ của nó ở vòng bán kết vào tháng 5 đó chính là AC Milan cũng thi đấu tại Serie A luôn nha anh em. Đó, hai cái thành Milan sẽ đụng độ với nhau tại bán kết uh, cúp C1 châu Âu mùa này. Thì uh, cũng xin chúc mừng các anh em fan của cái thành Milan nhé thì chắc chắn là thành Milan sẽ có một đại diện để bước vào cái trận chung kết cúp C1 năm nay. Đó. Thì sau những cái trận uh, chuỗi đầy đầy đầy uh, uh, bất ngờ cũng như là những cái thành tích khá là đáng nở dành cho Inter mùa giải năm nay thì nó đã có được hai chiến thắng liên tục tại cái giải đấu Serie A cũng như là tại uh, uh, giải đấu cấp 3 Italia này, Cúp quốc gia Ý này thì Inter nó cũng thêm một việc nữa là nó vừa tiến vào cái vòng chung kết tại cái giải cúp cấp 3 Italia nữa nha anh em đó và tại cái trận đấu tại cái vòng chung kết của cấp ba Italia thì cái thằng Inter này nó sẽ đối đầu với Fiorentina nhé anh em đó và cái đội bóng Fiorentina thì uh, à, cùng với Inter sẽ đấu đầu với nhau vào à, hình như tiếng nhớ không lầm là vào ngày 25 tháng 5 nha anh em đấy thì nói chung cái phong độ của Inter gần đây khá là tốt đó với những cái thành tích mà nó đạt được thì nó đang rất là gần với cái cửa mà ăn cú ăn hai hai cái chiếc vô địch tại hai cái giải đấu cúp ở mùa giải năm nay đó còn về đội khách Lazio thì nó đang trải qua cái chuỗi chặn uh, khá là hay ở dạo gần đây khi nó có được uh, chiến thắng ở năm vòng đấu gần nhất tại Syria đó thì tiếc cho thằng Lazio một điều là nó đã bị cái thằng AZ lội khỏi cái giải đấu cúp C3 châu Âu tại cái vòng uh, tứ kết đó khi mà nó thua 1-2 trên sân nhà ở trận lượt đi cũng như thua 1-2 cùng tỷ số ở trên sân khách ở trận lượt về đó và tổng tỷ số là 24 đã bị lội khỏi cái giải đấu cúp C3 châu Âu đầy đáng tiếc của cái thằng Lazio đó nhưng mà riêng về cái giải đấu tại Serie A thì nó có phong độ cực kỳ cao anh em đây phong độ của nó cực kỳ cao khi mà có được tổng cộng là ờ, uh, 6 thắng một hòa và một thất bại ở tổng cộng là uh, ờ, 8 trận đấu gần nhất 8 trận đấu gần nhất tại Serie A đó một thành tích rất là đáng nể là dành cho Lazio và thậm chí những chiến thắng của nó đều bị uh, đều giữ sạch lưới luôn em chỉ có riêng trận uh, thắng 2-1 trước Juventus là để thủng lưới một bàn thôi với trận thua 0-1 trước Torino thôi còn lại là có đến 6 trận giữ sạch lưới trước mọi đối thủ nha anh em đó năm ba trận năm trận thắng giữ sạch lưới cùng với một trận hòa 0-0 1-0 trước Napoli này đó trận thắng trước Napoli đầy hấp dẫn nè anh em rất là hay luôn cũng như là 1-0 cùng tỷ số trước Sampdoria đó cũng là 1-0 trước Roma này đó là trận thắng 2-0 trước cái thằng Monza và thắng 3-0 trước Spezia đó và hòa 0-0 với Bologna thì gần đây nhất nó đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà của mình là tỷ số 0-1 trước Torino đầy đáng tiếc nha còn về nhìn qua cái phong độ tại Serie của thằng Inter thì anh em có thể thấy là cái phong độ của nó đầy thất vọng anh em đó với ba trận thua liên tiếp à, xin lỗi anh em với ba trận thua và một trận hòa ở bốn vòng đấu gần nhất tại Serie đó một thành tích khá là tệ của Inter nhưng mà một điều đáng uh, có sự dấu hiệu quay trở lại cho Inter đó chính là uh, nó đã có trận thắng gần đây nhất trên sân khách trước Empoli đó với tỷ số 3-0 trận thắng gần nhất tại Serie A cũng như là đã tiến vào cái vòng bán kết cúp C1 Châu một phần nào đó cũng giúp cho Inter có nhiều động lực để giữ uh, vững cái tinh thần mà kiếm được một cái vị trí trong top 4 đó cũng như là cái cơ hội lớn để lấy được hai cái cúp uh, vô địch đầu tiên đó chính là cúp vô địch châu Âu này cúp C1 cũng như là cúp vô địch tại cúp Italia nhé anh em đấy và tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đây trên sân nhà thì cái thằng uh, Inter Milan nó đã phải nhận 3 thất bại liên tiếp tại giải đấu Serie A nhé anh em. Đó, 3 thất bại cùng tỷ số 0-1 trước uh, Juventus Fiorentina cùng với Monza còn về Lazio thì nó có được bốn cái trận bất bại liên tiếp với ba thắng và một hòa không để thủng lưới trên sân khách luôn nè một phong độ rất là đáng nể lên dành cho Lazio đó thì nhìn chung xét về phong độ và lực lượng thì Lazio đang nhỉnh hơn cái thằng Juventus nhỉnh hơn cái thằng Inter Milan khá là nhiều đó nhưng rồi cũng một phần nữa là Inter Milan thì nó đang có phong độ cao đó chính là lọt vào vòng bán kết cúp C1 cũng như là chung kết tại cúp Italia chắc chắn cũng tiếp thêm cái động lực nào đó để nó đối đầu với Lazio à, ờ, vào đêm nay đấy thì tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về lịch sử đối đầu trong lịch sử thì hai đội này khá là cân bằng nhau anh em <laughs> đó vào cái mùa à, tổng cộng là 4 lần đối đầu nhau gần nhất cả hai đều có được hai chiến thắng trước đối phương đó cũng như ở mùa giải Serie năm ngoái ở lượt đi thì trên sân nhà Lazio thắng Inter với tỷ số 3-1 và quay lại lượt về mùa trước thì Inter trên sân nhà cũng đã thắng Lazio với tỷ số là 2-1 đó cũng như cái tình hình ở mùa giải năm ngoái hay mùa giải năm nay ở cái trận lượt đi vừa rồi tại Serie thì Lazio trên sân nhà cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước Inter đó và quay trở lại trận lượt về này thì à, nếu như mà đi theo cái dòng xây của cái quá khứ của cái lịch sử đối đầu của hai đội thì chắc chắn là Inter sẽ có trận thắng trước Lazio đúng không anh em đó chỉ là xét trên những cái phương diện mà trong lịch sử đối đầu của hai đội trên sân nhà sân khách thôi đó thì nói chung trận đấu này khá là hấp dẫn nên anh em không nên bỏ lỡ nhé diễn ra khá là sớm nữa anh em có thể theo dõi full cái trận kèo đêm nay đó thì diễn sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số trong cái lịch sử đối đầu của hai đội để đưa những sự lựa chọn nó an toàn nhất này đây anh em à, thì 4 trên 5 trận hai đội đụng độ nhau gần nhất cả hai đều có dưới 10.5 quả gốc tỷ lệ về xỉu gốc ở trận đấu này khá là cao nhé anh em đó cũng như 6 trên 7 trận hai đội đụng độ nhau thì Inter Milan chính là cái đội giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 cũng là cái đội mở tỷ số trước Napoli trước cái thằng Lazio luôn đó và 5 trên 6 trận hai đội phải đối đầu với nhau thì cả hai đều có từ 3 bàn thắng trở lên cũng như 6 trên 6 trận đối đầu với nhau tỷ lệ 100% là cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đó thì với những gì Tiến đã phân tích đó với những gì tiến đã phân tích cũng như là cái tỷ lệ kèo mình cá đưa ra thời điểm này thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau đây <coughs> đầu tiên là anh em có thể vào cho tiến đó chính là cái mã kèo tài ở trận đấu này đó mã kèo tài cực kỳ sáng luôn anh em anh em có thể vào mạnh cho tiến mã kèo tài 2.25 nha cùng với đó là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo đó chính là tài thể phạt trong trận cầu này thì đây chính là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo trong trận cầu đêm nay với một cái tính chất khá là quan trọng của trận đấu này đó thì chắc chắn hai đội sẽ xảy ra rất là nhiều pha qua chạm đúng anh em đó và cái vấn đề mà thẻ tài 5.5 cũng có cái lý do của nó khi mà nhà cái đưa ra mức thẻ khá là cao như thế này để anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo thẻ tài 5.5 nha cùng với đó là anh em vào cho tiến mã kèo tài cả chặn bàn thắng 2.25 nó sẽ an toàn hơn đó vì Lazio hiện tại có phong độ sân khách cực kỳ cao còn trên sân nhà trong lịch sử đối đầu thì Inter Milan lại có cái thành tích là bất bại trước Lazio ở ba bốn vòng đấu gần đây nhất khi mà tiếp đón Lazio đó cho nên uh, với những gì Tiến đã phân tích đó thêm một điều kiện thêm một điều nữa là 6 trên 5 trên 6 trận hai đội đối đầu với nhau gần nhất thì cả hai đều có từ 3 bàn thắng trở lên cho nên với mã kèo hiện tại anh em có thể đầu tư thêm cho Tiến vào mã kèo tài 2.25 cả trận và anh em có thể vào thêm mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn nha anh em anh em nhớ những gì Tiến nói nhé cả hai đội cùng ghi bàn mã kèo đó chỉ có trên trang thôi cùng với hai mã kèo Tiến đưa ra ok hợp máu trùng mã thì vào nhé anh em còn không thì có thể xem như tham khảo thôi và tiến cũng nhắc lại một lần nữa anh em nào đang thu tha sau bờ đó muốn vào nhóm muốn gỡ gạt cùng với tiến à, thì cứ liên hệ với tiến nhóm là hoàn toàn miễn phí nha còn những anh em nào mà đang có một cái à, à, kinh nghiệm chơi banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để tự chơi đó phải chơi qua thầu qua cò và phải bị mất like mất phí phải chơi sớm nữa rất là thiệt cho anh em thì anh em chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách đăng ký một cái trang chơi đó cũng như hướng dẫn cho anh em cách uh, vào kèo cách đặt cược đó cần thì cứ liên hệ nhé tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em đó đủ điều kiện cứ liên hệ cho tiến đi số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link uh, trong bốn nền tảng khác nhau Facebook, Tele cùng với fanpage và TikTok tiếng của game dưới phần mô tả trong video ấy ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em anh em mà thấy nhận định của tiếng hay hợp lý thì anh em để lại cho tiếng ờ, một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo đây đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo nhé anh em cùng với đó là anh em đăng ký thêm cho tiếng hai cái kênh đó chính là tiếng bóng đá cùng với tiếng bóng đá vip luôn nha đó thì tiến cũng nhắc lại lần nữa tất cả các giải đấu tại sea games 32 đó các trận đấu tại sea games 32 tiến sẽ up full trên cái kênh tiến bóng đá vip anh em đừng bỏ lỡ nhé ok anh em cũng đừng quên là ấn cái like ở trong cái video này và để lại bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu trong cuộc đối đầu giữa inter với lazio tiến sẽ dành tặng cho anh em nào bình luận sớm nhất và chuẩn nhất là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhé ok thì uh, uh, tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây tiến chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé